Vâng, à, chào các bạn Thì để tiếp tục với giáo trình thiết kế web Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ bạn Một cái thiết kế web dạng à, Logger Thì hôm trước mình đã chia sẻ bạn một video rồi Thì hôm nay mình sẽ à, cho các bạn xem lại cái thành quả mình đã chỉnh sửa từ cái, cái thêm mình mới tải về và để chỉnh sửa là hầu như là gần giống 90% đây cái mẫu của nó rồi đây là cái trang web của mình để chỉnh sửa đó, thì cái phần à, menu trên mình đã bỏ đi mình xài menu dưới thôi đây đó bạn xem đó chỉnh sửa ok đó thì mình sẽ ôn lại xíu cho bạn xem đây ví dụ như ờ, đầu tiên mình sẽ tạo một cái block này tạo block mới đây coi bạn sẽ tạo ờ, lấy đọc tên block nào đi sự như là thuốc à, phẩm chức năng đi thực phẩm chức năng rồi bạn sẽ lấy cái tên nó luôn ví dụ như thực phẩm chức năng rồi nếu như mà nó đánh dấu màu xanh là ok này chưa được thực phẩm chức năng nè à, nam giới đi Đấy được chưa nha ok các bạn thôi mình sẽ tạo đại một lóc nào mình sẽ không chọn mẫu đây là mình hướng dẫn là lấy một cái thêm bên ngoài cho nên các bạn không cần phải chọn những cái mẫu của nó có sẵn đó rồi tiếp tục bạn sẽ vào cái à, chủ đề bạn sẽ lấy cái thêm bên ngoài thì là thông báo của nó là tới ngày tháng tư nó sẽ bỏ cái cái g cộng á các bạn là phải tải hình ảnh từ g cộng về hết nó sẽ bị bỏ mắt rồi bạn sẽ vào chữ sao lưu và khôi phục này nè rồi bạn click vào rồi bạn sẽ tải một cái file lên đó là file có chứa là xls nha xml á đây thì một cái à, thêm mình đã tải sẵn xuống rồi đây shopping thêm rồi bạn vào bạn sẽ chọn một cái à, file bên dưới đi rồi bạn bấm vào rồi bạn sẽ mở ra để tải lên rồi bạn sẽ bấm chữ tải lên khi nào bạn khôi phục thì bạn sẽ tải xuống nha đó đây là một giao diện đầu tiên của trang web và người sẽ xem cho thêm mình đã sử dụng rồi cho nên nó mắc cái phần menu trên luôn rồi không cần chỉnh sửa nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa những menu dưới này ví dụ như các bạn à, sẽ chỉnh sửa cái này thì bạn bấm chữ home thì sự cứ không được thì bạn bấm chữ gần mấy chữ gần đây nè đó thì nó sẽ được thì bạn vào chỉnh sửa HML rồi bạn sẽ đánh dấu tích vào đây và bạn sẽ chọn là Ctrl F nha đó nó sẽ nổi lên ô tìm kiếm bạn sẽ bấm là bullshit bullshit là kinh doanh đó chưa bullshit sai không đúng không mình viết được sai à Usine S Usi net rồi đây nó đã ra những cái, à, cái menu thì thường menu nó sẽ ra một liền lọt đó đây menu cấp 1 nè internet marketing và store mình thứ hai đó, bạn sẽ kiếm đây thấy chữ hôm nè đúng không bình thường mình gọi chữ hôm nó không ra nhưng mà gọi chữ bullshit thì nó sẽ ra đó, ví dụ như mình sẽ bỏ này lại đi cắt bỏ cái chữ này đi mình sẽ bấm chữ hôm nó ra nè đó chữ hôm thì nó ra đơn giản quá ra nhiều chỗ quá siêu bạn không tìm thấy được nên tốt nhất bạn sẽ tìm những cái chữ nào khác như chữ kinh doanh nè đó chọn lược bạn sẽ chỉnh sửa cái này là chỉnh sửa còn cái này là các bạn thêm có thể thêm một cái à, gì đó vào đây đó trang chủ thì nó dạng này nó cũng thêm vào đây ví dụ như sẽ bấm chữ là trang chủ đi trang chủ rồi sẽ bấm cái này sẽ giữ như là giới thiệu cái gì đó sẽ lưu lại coi thành quả nha rồi mình sẽ bấm F5 đó đó, giữ trang chủ rồi đó còn này mình sẽ ấy chữ gì à, giới thiệu đi ok rồi lưu lại xem tiếp những cái à, những cái mà nó có cái à, cái chìa khóa nè thì bạn sẽ sửa được còn những cái mà không có chìa khóa thì bạn phải vào cái à, HTML để bạn điều chỉnh nha đó thì tương tự vậy các bạn sẽ chỉnh hết cái này đó vui chờ hia che đốc đó. nói chung là nó có có đủ thứ hết thì bạn sẽ vào đây lần lượt điều chỉnh thì bạn sẽ đưa cái link vào đây là nó sẽ ra ví dụ như ờ, mình sẽ đưa về cái trang web của mình đây thì bạn đưa cái link vào cái chữ tiếp thị cp này nè khi người ta click vào nó sẽ ra cái trang mà bạn cần giới thiệu đến người dùng đó bạn có thể đưa những cái mà bên trong web cũng được rồi mình đã hướng dẫn xong cái phần điều chỉnh cái menu rồi tiếp theo là điều chỉnh cái này làm gì bạn sẽ đưa cái logo này vào đây thì đây nó sẽ có một cái chìa khóa để bạn điều chỉnh trực tiếp luôn đây thì bạn sẽ lấy một cái mã code của một cái à, banner xong bạn sẽ lấy cái link hình ảnh bạn dán vào đây nè từ cái chữ là SGC nè đó là cái link hình ảnh còn cú pháp này giống nhau thì nó đây là một cấu cấu hình là 90 x 728 đó thì cái chữ khác là cái hình này nè đó hình này bự nhỏ cái hình bự thì sẽ ra bự hình nhỏ là nhỏ hình vuông ra vuông còn này là cái định dạng của cái à, hình dạng cái banner thì trong những video sau này nữa mình hướng dẫn các bạn cách để có thể định dạng những cái đó mình sẽ làm một cái bộ tài liệu riêng để tặng cho các bạn đó thì đây do hình bình thường nó không có chớp nó không có động cho nên banner nó không động không phải giống như cái à, cái trang web mà của mình trang web nguyễn thăng com thì cái banner này nó động đó còn cái này thì nó đứng yên thấy không nè nhưng mà bên trang kia thì nó động do mình làm hành động lấy lên hình ảnh hình dán vào thì nó sẽ động còn cái link mà tỉnh thì nó sẽ không không động đó đây là cái à, cái mẫu nè đây bạn thấy không bên đây sẽ chớp chớp chớp đó nó động tới đồng lui ở đây những quảng cáo Google thì trang web thì mình đã liên kết với Google cũng muốn rẻ ra tiền cho nên à, mình hướng dẫn các bạn làm thêm nhiều cái web khác nữa ví dụ như bạn làm dở thôi một web bình thường bạn kiếm một tháng khoảng trăm đô thì 10 web bạn kiếm được như vậy đó 2.000 đô là tương đương với bốn mấy triệu rồi bạn rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để điều chỉnh cái à, size này đó thì tương tự gì bạn sẽ copy size này để các bạn dán qua cái à, HTML đây ví dụ như à, mình sẽ lấy cái trực tiếp đây luôn đi nó dễ để các bạn khỏi ngạc nhiên sẽ dễ về nhân chủ còn trang này thì mình hợp sao đi đó này cũng tương tự vậy thôi này những giao diện tiếng Anh mình sẽ chỉnh giao diện tiếng Việt cho bạn xem luôn đây thì bạn sẽ copy cái này Thật như từ số 1 đi nè cái tiền trên YouTube nè rồi bạn sẽ copy cái này các bạn vào HTML các bạn kiếm cái dòng chữ đó rồi bạn gõ ra đó nó sẽ hiện lên cái thứ nhất là cái tiêu đề của hình đây thứ hai là mô tả đây tiêu đề là kiếm tiền trên youtube còn mô tả đây nè đó, sản xuất video để kiếm tiền còn hình ảnh là trên này đây đây đoạn là hình ảnh thì hình ảnh các bạn làm như sau bạn nhớ trừ dấu phẩy ngay đừng xóa nha thì hình ảnh này để đây là một cái à, đây mình sẽ thêm một cái tab mới đi hình ảnh thì bạn sẽ là chọn một cái hình ví dụ như mình sẽ chọn công cụ là chỉnh sửa ảnh cái thước ảnh này nó sẽ là có kích thước là 600 nhân cho 315 đó thì bạn sẽ vô đây và chọn cái size đây ví dụ như bạn vào cái à, canva.com đó thì bạn sẽ chọn cái thước ảnh tùy chỉnh đây là 600 đây là nhân cho 315 bạn sẽ tạo ảnh mới đó thì những người mà không biết ờ, Photoshop hay là phần viền Photoshop nặng quá không sử dụng được thì bạn có thể sử dụng cái này để tạo một cái ảnh đây ví dụ như ảnh là mình đã tạo rồi nè đó mình sẽ tải lên bạn sẽ tải ảnh những trên Google bạn gõ rồi ở đây bạn chỉnh sửa lại ghép vào thôi dụ như này bỏ đi rồi bạn sẽ vào thôi đó bạn có thể kéo nó nhỏ lại đó rồi bạn sẽ tải xuống thôi đó nói chung là ảnh là đơn giản vậy bạn sẽ chọn là cp rồi ông sẽ tải xuống là ok tải xuống nè rồi bạn sẽ lưu lại đó ok rồi tiếp tục là hình khác bạn sẽ chỉnh sửa thôi rồi xong bạn sẽ tải lên cái à, tải lên cái à, cái hình ảnh của blog để các bạn đưa ra đây bạn sẽ mở một cái trang sẽ tạo một trang hình ảnh đây mình do trang kiếm tiền bằng điện thoại thì nó, nó chưa có hình ảnh tại vì mình mới tạo đây mình sẽ vào một cái trang cũ của mình rồi bạn sẽ tải những ảnh lên đây đó ví dụ như bấm vào tải ảnh nè rồi sẽ chọn ảnh tải lên rồi ví dụ như chỗ tải xuống hình ảnh này đó đây hình à, này đó, hình mà bạn mới tạo á rồi bạn sẽ click vào và thêm ảnh rồi một điều bạn nên nhớ là khi mà tải ảnh lên bạn sẽ click vào cái hình này và bạn sẽ bấm vào là cắt lớn đi thì hình ảnh nó mới full được rồi bạn sẽ bấm cập nhật đây là ảnh YouTube đúng không rồi mình sẽ lấy lại ảnh YouTube cho bạn xem rồi sẽ xem ảnh rồi bạn sẽ lấy một cái ảnh mà bạn muốn à, muốn lấy thì bạn click vào ảnh đó cho nó ra ngoài hiện ra ngoài kia rồi bạn sẽ sao lưu cái à, sao lưu để chè ảnh nha chứ phải là sao lưu chép hình ảnh đâu sao lưu chép ảnh nè rồi bạn sẽ qua cái HTML để bạn dán đây chỗ là XGC rồi bạn sẽ dán vào nhớ là trừ hai dấu phẩy đầu nha ok rồi xong bạn sẽ lưu lại đó thì tương tự vậy thì bạn sẽ cho các bạn cần ở đường link mình ta click vào cái chữ mà này nó sẽ hiện ra trang web đây ví dụ như uh, ờ, sim đa năng này mình click vào thì nó sẽ ra trang web mà mình muốn nó dẫn đến đó đó ví dụ như vậy rồi đó thì tương tự vậy những bức ảnh khác thì bạn cũng làm tương tự vậy đây có 5 bức ảnh thì bạn sẽ làm là được 5 cái rồi mình sẽ giới thiệu tiếp tục menu rồi thay đổi hình ảnh và chữ này rồi thì mình sẽ chỉnh sửa cái à, cái dòng ở đây ví dụ như bạn sẽ chỉnh sửa này thì nó có cái à, cái chìa khóa nè bạn thể chỉnh sửa trực tiếp được đó bạn chỉnh sửa này chữ này lại rồi bạn sẽ lưu lại đó đó là cái chỉnh sửa cái thành bên rồi tương tự vậy thì cái trang web của mình là khi mình tải lên thì sẽ không có những cái này đó thì cái này cũng đơn giản thôi đây ví dụ như mình sẽ cho lại xem lại trang web này cũ nè đó khi mình tải lên thì nó chưa, chưa có những cái dòng này thì dòng này bạn làm thế nào thì bạn sẽ vào đây rồi bạn sẽ vào bố cục để bố cục cho nhanh thôi đây bạn sẽ kéo xuống cuối trang thì bạn sẽ thêm ví dụ như cái này là đây cái này là trang fanpage còn cái này là kênh youtube còn này là giới thiệu về cái trang của mình đó thì lần lượt như thế này mình sẽ chảy vào bố cục rồi các bạn sẽ lấy những cái link đó ví dụ như cái này là HTML đó mình sẽ lấy cái file này bài này quá đơn giản thôi rồi bạn sẽ qua đây bạn thêm mình sẽ tìm là html rồi bạn sẽ dán vào đây đó thì cái file mà đã cái bạn dán cái uh, facebook lên lên trên uh, trang web thì nó sẽ hướng dẫn các bạn cách làm này à, thì bạn sẽ cũng lấy cái địa chỉ giống như cái ờ, giống như cái banner gì đó nhưng mà này nó ờ, thực chắc hơn và sẽ lưu lại rồi bạn sẽ kiểm tra trang web mình nó có chưa nha đó đây là fanpage của à, mình à, hiện ở đây rồi tiếp tục chị thì mình sẽ xem cái kênh YouTube mình cũng lấy code đây luôn kênh YouTube thì đơn giản hơn mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn đây ví dụ như mình sẽ ra bất cứ một cái video nào của mình rồi mình sẽ click vào thì các bạn sẽ bấm xuống chỗ chia sẻ nè đó. chia sẻ bạn sẽ bấm chủ cái hai dòng này bạn sẽ lấy cái mạng nhúng á thì lấy mạng nhúng thì bạn sẽ chỉnh kích thước này lại trong như đây mình sẽ chỉnh là 300 cái này là nhân cho ba ba hai mươi ba hai năm được ba hai năm để cho nó bằng cái kia rồi bạn sẽ sao chép rồi bạn sẽ qua cái à, này qua cái à, HT quản trị cái block bạn sẽ cộng thêm cái à, HTML nữa rồi tương tự vậy bạn sẽ dán vào các bạn thêm chữ thì bạn thêm đây thêm thì thôi đó rồi sẽ kiểm tra thành quả nha đó kênh youtube mình đã xuất hiện đây thì giờ nó ngắn hơn cái này cho nên bạn sẽ kéo ờ, chỉnh kích thước lại cho nó dài xíu dụ như ờ, mình sẽ chỉnh lại là 330 đi hay 350 ta 350 qua rồi sẽ lưu lại rồi mình sẽ xem cái thành tích đó nó là bằng với trang phim bay đó tương tự như thế này thì bên đây bạn muốn thêm gì giới thiệu bản thân gì đó bạn thêm đây đây ví dụ như ờ, đây ví dụ như mình sẽ coi cái này là sử dụng cái gì cũng HTML đó nhưng mà đây là một cái ờ, cái trang mình đã đã làm mã code rồi đó. thì bạn tương tự vậy bạn sẽ vào cái à, bố cục kéo xuống cuối trang bạn cũng sẽ thêm HTML để có hình ảnh đó. đây là trang giới thiệu nè rồi bạn sẽ lưu lại rồi sẽ kiểm tra thành quả thì này do mình chỉnh ờ, bên căn website kêu lóc thì nó hay ờ, chữ nó không có điều đây sẽ cho bạn xem lại cái ờ, đây là cái block còn đây bên website thì do mình chỉnh lấy một cái trang trong website website thì nó đã canh rồi lớn hơn cái thước nhỏ hơn nhỏ hơn cái này bên đây thì nó bốn ờ, bốn ô bên đây nó chỉ có bao nên rộng hơn cho nên chữ nó nó trào xuống đó bạn có thể chỉnh lấy một trang khác được đó. ok thế là mình đã hướng dẫn các bạn xong cái cách để ờ, trình bày cái, ờ, cái chữ của trang rồi thì cái chữ mà bên xem tiếp này sẽ chỉnh như thế nào đó thì cái này bạn sẽ vào cái mã code HTML thì trước khi chỉnh mã code mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà thay đổi những cái à, thành bên trước đi đây ví dụ như à, cái trang web này thì nó có những cái này bạn thấy không thích lắm thì bạn có thể xóa trực tiếp trên này những cái xóa không được thì bạn có thể vào để à, cho trang này nó chưa có nó chưa có bài viết cho nên nó có những cái mà nó nó còn ngắn đó thì mình sẽ qua một cái trang đây ví dụ như cái trang của cái này trên điện thoại đi nè xem mà lóc à, sorry cái trang này nó cũng chưa có à, chưa có bài viết có thì tương tự thôi mình sẽ chỉ thêm các bạn đây mình sẽ qua trang này sẽ qua cái bố à, cùng thì bạn xem những cái động hành ba nè những cái bạn không cần thiết á bạn có thể xóa bỏ đó ví dụ như tìm kiếm block hay gì hạt sen hay thuộc tính nè như cái thuộc tính này đi không có gì thôi đó còn những cái mà nó có không à, như à, báo cáo làm dụng thì nó bật như nè chỗ này mình đã xóa bỏ bớt những cái không cần thiết rồi cho nên nó cũng đã giới hạn chút xíu khi bạn tải một cái mới của bạn thì nó sẽ khác là review bot nè đó ở thấy shop hả thì shop thế nào sẽ vào chữ chỉnh sửa này đó ở shop hả ok ok rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để à, thay đổi cái chữ à, đây thì chữ này tiếng Anh nó sẽ nổi là chữ ờ, get more thì bạn sẽ copy cái chữ này để các bạn ờ, dán vào HTML thì bạn vào chủ đề rồi sẽ bấm vào chỉnh sửa HTML tiếp đó rồi tương tự vậy các bạn sẽ bấm cái chữ này dán vào cạnh trên V đó đây là chữ xem tiếp đó xong mà sẽ lưu lại là ok đó nói chung là vậy rồi lưu lại đó tương tự như chỗ này cũng vậy bạn có thể điều chỉnh lại chữ này cũng vậy cái chữ này thì nó sẽ không có trên ờ, chỗ chỉnh sửa nó chỉ chỉnh sửa thì chữa về viết mới thôi bạn sẽ chỉnh sửa này trong HTML luôn thì bạn sẽ vào ăn gõ chữ à, bình thường nó sẽ là cái à, đây ở đây này sẽ chữ là Pubala dụ như bạn sẽ vào ô cục chủ đề HTML thì có một số chữ thì nó bạn tìm không thấy thì bạn sẽ có một chữ khác đúng không sai à bobula cái chữ nào ra là ra được ba chữ luôn còn nó không ra thôi đây nó ra lại không đúng đó cái chữ mình phải nằm hai dấu cấp không được chữ nằm này không đúng mình sẽ lấy một chữ khác sẽ lấy chữ uh, ờ, tab đi các bạn mà bấm chữ ờ, bovila nó không ra nhưng mà bấm chữ tab nó ra đó thì bạn sẽ chỉnh sửa ba chữ này lại đây một chữ hai chữ ba chữ rồi phải năng lực chỉnh sửa nó lại đây chỉnh sửa lại bằng phổ biến thẻ và phải biết cũ đó rất đơn giản tương rồi tương tự vậy thì ờ, những cái thẻ mới hay những thẻ bên đây thì các bạn có thể thêm những cái thẻ hoặc là những cái à, banner bên tay phải thì bằng cách nào đây bạn sẽ qua bố cục bạn sẽ thêm ví dụ như mình sẽ mình sẽ thêm ở dòng à, gần cuối đi đây mình sẽ lấy một cái à, thôi cái mẫu này bạn biết rồi bỏ đi ha mình sẽ qua một cái trang à, tiếp thị dù qua trang CV đi em lấy một cái banner dán vào cho bạn xem rồi bạn sẽ đăng nhập vào thì có những video mình đã hướng dẫn các bạn cách để kiếm tiền với CV rồi đó tương tự vậy bạn sẽ vô cái cái mã nè banner ờ, ngẫu nhiên bạn có thể lấy những cái banner như là cái mã code để bạn ờ, dán vào website nó không có hả thôi mình sẽ vào một cái lại một cái nào đi rồi ok mình sẽ lấy một cái uh, sản phẩm gì đây, phẩm gì thực tế xíu đây mình sẽ lấy một sản phẩm uh, chỉ bạc tóc đi rồi thì những cái sản phẩm thì đa phần nó sẽ có những cái banner thì đa phần là dán website thì bạn nên chọn những cái banner là 300 300 gọi 250 250 đó những thành bên xóa lại cái này đi rồi bạn à, sẽ dán vào nãy mình đã làm rồi thì mình sẽ thêm cái HTML HTML là các bạn dán mã code banner mới được nha nói chung bên block là gì đó rồi xong copy chưa được hay sao sao chép rồi dán vào lưu lại rồi mình sẽ xem thành quả đạt chưa F5 đã thêm được một cái banner vào cái giao diện của blog thì tương tự như cái khác bạn có thể thêm vào thì nếu như bạn muốn kiếm tiền với à, Google AdSense thì bạn nên bỏ những khoảng trống để cho nó chèn quảng cáo vào đây ví dụ như trang web nguyễn của mình thì mình đã liên kết được chiếc Google AdSense và nó đã hiển thị quảng cáo thì các bạn click vào xem xem một hai quảng cáo vậy nè đó, do mình đang chạy video cho nên ờ, nó lóc cũng hơi chậm đó đây là những quảng cáo Google AdSense thì có những cái quảng cáo mà nằm ở thành bên những quảng cáo nằm giữa bài rồi những quảng cáo nằm phía đầu website hay quảng cáo nằm cuối website đó nói chung đây đây là quảng cáo nằm trên đầu website nè đây đây quảng cáo này cuối đó mình sẽ lót một hai lần để cho những quảng cáo nằm bên cho bạn xem thì trong những video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà kiếm tiền với một trang web như thế nào giờ này nó không có quảng cáo bên này thì nó sẽ xuất hiện giống như này nè gọi là các bạn có thể vào một bài viết một trang thì nếu như bạn cài cho phép quảng cáo trang thì nó sẽ vào trang quảng cáo Đó. thì những video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn bạn xem và lỡ nổi những cái banner tỉnh thì đa phần thì, thì quảng cáo thì xong nó banner tỉnh không đó thì bạn hãy quyết nhiều bài để cho trang web của bạn lên top tìm kiếm thì khi xuất hiện quảng cáo người ta vào xem đây quảng cáo nè đó, quảng cáo trong bài viết nè đó, cái này quảng cáo này của quảng cáo đó, này là phần bài viết thì khi bạn liên kết được với Google AdSense thì người ta chỉ cần vào cái của quảng cáo bạn sẽ được cộng tiền đó, à, thế là xong các bạn hãy vào xem và ủng hộ mình mọi người một lít thôi vâng video này đến đây là kết thúc mình đã hoàn thành hướng dẫn các bạn cách để thiết kế một trang web còn những cái mạng xã hội thì cũng tương tự gì thôi bạn sẽ gõ vào như Facebook g cộng hay là những này thì bạn gõ vào thì bạn thay đổi cái địa chỉ cái à, trang cá nhân hoặc cái trang fanpage của bạn khi ta click vào kết bạn Vâng, cảm ơn các bạn. Các bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm nút vào nút đăng ký. Còn bạn nào đã đăng ký rồi thì hãy quên đừng quên bấm cái chuông để khi mình có video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được video. Đây, ví dụ như ờ, đây có một cái chuông bên đây thì bạn đăng ký rồi bấm vào chuông khi có video mới thì bạn sẽ người đầu tiên nhận được video vâng cảm ơn các bạn xin chào tạm biệt hẹn gặp lại video tiếp theo hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo hãy theo dõi kênh bằng cách đăng vào nút đăng ký bên dưới. Cả hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.